Ngoài các vụ khiếu kiện tập thể về đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất như đã tồn tại lâu nay, năm qua còn xuất hiện thêm các vụ khiếu kiện của người dân mua trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty cổ phần Sunshine Homes. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin về báo cáo của trưởng ban dân nguyện. Cũng theo truyền thông nhà nước, hầu hết các nội dung khiếu kiện trước đây đã được chính quyền tòa án nhân dân các cấp xem xét giải quyết nhưng công dân không đồng ý. Ban dân nguyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ công tác của địa phương trực tiếp đến Hà Nội tiếp vận động các công dân trở về địa phương nhưng họ không đồng ý và đưa ra các đòi hỏi yêu sách đối với địa phương. Một bản tin trên AFA ngày 16 tháng 2 dẫn lời một nạn nhân bị mất tiền khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng SCB, hiện đang ở Đà Nẵng, nói với AFA rằng Ông có một số tiết kiệm đáo hạn vào ngày 3 tháng 10 năm 2022. Lúc đó, nhân viên SCB khuyên ông tham gia vào một chương trình tiết kiệm linh hoạt 31 ngày. Sau 31 ngày có thể rút tiền ra cộng thêm phần lãi. Nghe vậy, ông mới đồng ý tham gia, dự tính là sẽ rút hết tiền sau 31 ngày. Tuy nhiên, sau đó chỉ vài ngày, dân tình ồ ạt kéo nhau đi rút tiền ở SCB Ông Hưng cũng yêu cầu rút tiền thì mới biết tiền của mình dự tính gửi vào tài khoản tiết kiệm linh hoạt như lời giới thiệu, nay đã thành tiền mua trái phiếu. Cho rằng mình bị lừa, ông đã gửi đơn tố cáo lên công an thành phố và ngân hàng nhà nước là cơ quan quản lý ngân hàng SCB, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả gì. Hôm 6 tháng 1, báo chí nhà nước đưa tin cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước có văn bản gửi ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB xem xét giải quyết theo quy định pháp luật về kiến nghị tố cáo của người dân phản ánh. Ông Hưng cho biết ông không kỳ vọng lắm vào khả năng sẽ được trả lại tiền trong thời gian sớm. Hình ảnh bài báo trên AFA. AFA nhắc lại một năm trước vào tháng 3 năm 2022, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết sẽ tiến hành làm việc với năm tỉnh thành có nhiều khiếu nại, đông người kéo dài phức tạp bao gồm Hà Nội, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Kiên Giang. Nhưng số vụ khiếu nại không giảm bớt mà lại tăng lên. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và năng lực giám sát của Quốc hội. Khi đó cũng chính ông Dương Thanh Bình cho biết quá trình giám sát tại địa phương, đoàn giám sát sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa để làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu. AFA dẫn lời ông Cao Hà Trực, một người đi khiếu kiện vụ cưỡng chế đất ở khu vườn rau Lộc Hưng nói rằng trong năm qua chắc có lẽ vì phát biểu của Quốc hội nên quận Tân Bình có tổ chức hai cuộc họp tiếp xúc đối thoại với người dân khu vườn rau khiếu kiện. Ông Chủ tịch quận Tân Bình chủ trì cuộc họp và các cơ quan ban ngành của thành phố, nhưng cuộc họp đó không nhằm đối thoại mà nó chỉ để đánh lừa người dân, cho nên vẫn không có một tiến triển gì hết. Ông Trực cho biết, nói chung theo ông Trực, trong năm qua Vụ khiếu kiện của bà con vườn rau Lộc Hưng chưa có tiến triển khả quan nào. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, lý giải với AFA rằng Quốc hội không phải là nơi để giải quyết các vụ khiếu kiện khiếu nại. Quốc hội chỉ có thể có chức năng là giám sát và tác động để cho các cơ quan hành chính và tư pháp thực hiện. Thế nhưng, trong trường hợp các vụ khiếu kiện tăng nhanh, quá lớn thì không thể nào giám sát hết được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 kỷ niệm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dùng để mô tả sự phối hợp giữa các lĩnh vực dân sự và quân sự. Đây là một chiến lược và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc với mục tiêu là phát triển quân đội giải phóng nhân dân thành một quân đội đẳng cấp thế giới. Vào tháng 1 năm 2017, Tập Cận Bình đã thành lập Ủy ban Phát triển Trung ương Hợp nhất Quân sự Dân sự, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện chiến lược này tại Trung Quốc. Năm 2021, Trung Quốc triển khai kế hoạch 5 năm nhằm thiết lập hướng dẫn tổng thể cho các chính sách và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2025. Trong đó bao gồm chiến lược dung hợp quân dân. Hình ảnh bài phân tích Mỹ tấn công chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc trên tuổi trẻ.vn. Thật chất, chiến lược hợp nhất quân sự, dân sự không phải là khái niệm mới và nó đã được một số quốc gia như Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản triển khai từ sớm, ý thức được tầm quan trọng trong việc tăng cường sự liên thông hợp tác giữa hai khối quân dân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, sản xuất các công nghệ tiên tiến. Các nước nêu trên đã đầu tư đúng đắn cho việc phát triển công nghệ ứng dụng cho cả quân sự và dân sự và đều phát triển hùng mạnh. Liên Xô trước đây và hiện tại là Liên bang Nga cũng đã triển khai chiến lược này nhưng thất bại và ngày càng trở nên tụt hậu so với phương Tây. Vì thế mà Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ bài học này và không hề muốn đi vào vết xe đổ đó. Trong bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học New South Wales về chiến lược quân dân dung hợp và mục tiêu phát triển công nghệ cao của Trung Quốc vào hôm 14 tháng 2, Đài Á Châu Tự Do đã trích câu trả lời của ông Phương. Mô hình quân dân dung hợp giúp đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng đặc biệt là các loại công nghệ mới ở Trung Quốc. Nó làm căng thẳng thêm những xung đột hiện đang có giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, bởi lẽ nó tạo ra các mặt trận an ninh và quốc phòng mới, phần nào đó thúc đẩy chạy đua vũ trang, đặc biệt trong công nghệ quân sự. Hình ảnh bài báo trên đài Á Châu Tự Do. Ông Phương cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận thật nghiêm túc và có những chính sách phù hợp trước nguy cơ này. Với tiềm lực mạnh về cả tài nguyên và chính sách, mô hình quân dân dung hợp của Trung Quốc khiến cho cán cân quân sự và sức mạnh giữa Trung Quốc và các nước nhỏ ở Đông Nam Á ngày càng tăng. Điều này dẫn tới sức mạnh cưỡng ép của Trung Quốc lớn hơn và nguy cơ xung đột là lớn hơn trước đây. Do bởi Trung Quốc sẽ có sức mạnh lớn hơn dẫn đến việc họ tự tin hơn và quá tự tin vào sức mạnh bạo lực sẽ tạo ra rủi ro đối đầu nếu tính toán chính sách sai lầm. Ông Phương trả lời cho câu hỏi của AFA đặt ra trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, những rủi ro Việt Nam phải đối mặt là gì? Ông Phương nhận định, thực tế mà nói, chênh lệch về quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tăng, không chỉ về lượng mà còn về chất. Điều này rõ ràng vì Việt Nam là nước nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, mà lại không có nhiều nguồn lực và nhiều thứ phải xuất phát từ đầu về công nghệ. Hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông được xem là một sản phẩm của chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc. Đối với chiến lược quân dân dung hợp của Trung Quốc và sự phát triển của kỹ thuật quân sự dựa trên công nghệ cao, hiện tại có 3 lĩnh vực mà Việt Nam nên quan tâm chú ý, đó là an ninh mạng, các hệ thống không người lái và chiến tranh trên không gian. Hai lĩnh vực đầu thì Việt Nam có một số bước tiến, còn lĩnh vực cuối cùng thì cần hợp tác quốc tế, nhà nghiên cứu này cho biết thêm. Việc Trung Quốc triển khai chiến lược dung hợp quân dân